Em Tuyền Mitsubishi xin chào tất cả quý anh chị ạ ờ, Hôm nay là những ngày đầu tháng 12 năm 2020 Thì như thường lệ thì em Tuyền sẽ gửi tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh của chiếc xe Xpander đời 2020 này Và các chương trình khuyến mại của nó à, Nhằm gửi tới quý anh chị những ai đang quan tâm đến dòng xe này Để quý anh chị à, à, cân đối về tài chính xem nó có phù hợp với mình hay không Thì à, từ nửa cuối tháng 11 à, tới nay thì chiếc xe Xpander đang được à, hỗ trợ giá rất tốt đối, quý anh chị ạ thì uh, như quý anh chị thấy đây thì uh, chiếc xe Xpander số tự động này đang được hỗ trợ là 32 triệu tiền thuế trước bạ và bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Đó. Và ngoài ra khi quý anh chị mua xe Xpander số tự động này thì uh, bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị một gói phụ kiện uh, cực kỳ tốt. Thì cụ thể như nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền để được biết chi tiết về cái mức hỗ trợ đó. Thì giá là giá là bánh của chiếc xe Xpander số tự động đời 2020 này uh, ngày trước là 700 triệu thì hiện tại bây giờ giá chỉ còn là 665 triệu thôi còn đối với số sàn thì sao số sàn này à, đang được hỗ trợ là 28 triệu tiền thuế trước bạ ờ, và bảo hiểm thân vỏ một năm thì trước đó thì giá lăn bánh của nó là 615 triệu thì bây giờ giá lăn bánh của nó chỉ còn là 580 triệu quý anh chị ạ và bên em cũng sẽ hỗ trợ quý anh chị một gói phụ kiện cực kỳ hấp dẫn chi tiết nào vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại 0936 929 444 anh chị nhé nếu quý anh chị mà tài chính hơi yếu ấy, thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị à, mua xe trả góp với lãi suất vô cùng ưu đãi đó là uh, nó rơi chỉ tầm khoảng 0,72 đến 0,74% một tháng ví dụ như là 100 triệu thì quý anh chị sẽ mất tầm khoảng 720.000 tới lại 740.000 đồng một tháng tiền lãi thì cái uh, mức mua xe trả góp này thì anh chị sẽ cần tối thiểu đối với số sàn này thì anh chị sẽ cần là tầm khoảng 160 triệu là quý anh chị sẽ sở hữu được một chiếc xe này rồi bao gồm là 20% à, tiền đối ứng và các chi phí đăng ký đăng kiểm còn lại số tự động thì anh chị sẽ phải cần tầm khoảng 200 triệu để uh, sở hữu chiếc xe này bao gồm là 20% tiền đối ứng và các chi phí lăn bánh của chiếc xe đó ở ờ, cái uh, tiền trả hàng tháng thì nó sẽ phụ thuộc vào cái số tiền quý anh chị vay và số năm quý anh chị trả Ờ, để cụ thể như thế nào thì anh chị ờ, vui lòng liên hệ với em thì ờ, chúng ta sẽ trao đổi về cái số năm quý anh chị vay và số tiền quý anh chị vay anh chị nhé thì chúng ta sẽ tính được ra là cái lãi suất cái mức tiền hàng tháng để quý anh chị trả là như bao nhiêu đó thì hiện tại bên em thì đang với đối với số sàn và số tự động đều có đủ màu để giao ngay quý anh chị nhé uh, Xpander đời 2020 này sẽ có 4 màu đó là màu trắng này, màu đen đây ở và màu nâu đây là màu nâu này đây màu đen này màu trắng này và màu xám bạc để quý anh chị lựa chọn đó thì đối với số tự động đợt 2020 này thì như anh chị đã biết đấy à, mà bạn quay màu đen này à, cho mọi người nhìn đây. thì à, chiếc xe Xpander đời 2020 mà số tự động thì sẽ um, được nâng cấp đó là đèn pha nó đèn nét hai tầng rồi vào bộ ghế da so với đời 2019 thì là đã nâng cấp một những cái này là rất đáng giá đúng không ạ ngoài mẫu xe Mitsubishi Xpander đời 2020 như đằng sau em đây thì ờ, bên em sẽ có thêm một cái mẫu xe Xpander Cross để quý anh chị lựa chọn thì Xpander Cross thì nó sẽ không có màu nâu mà nó sẽ có màu cam như thế này và vẫn có ba màu là trắng màu trắng này màu đen màu xám bạc và màu cam để quý anh chị lựa chọn quý anh chị nhé thì chiếc xe Xpander Cross này thì nó sẽ có khoảng sáng gầm xe rất là cao cao hơn con Xpander đời 2020 là 20 mm thì khoảng sáng gầm xe của nó là 225 mm và cái la răng của nó là la răng 17 inch quý anh chị nhé thì Xpander hay là Xpander Cross này thì uh, phía trước sẽ là được trang bị là phanh đĩa còn phía sau là phanh tăng trống quý anh chị nhé đây là cái câu hỏi mà nhiều quý anh chị uh, hỏi em thì em sẽ trả lời luôn trong video này Đấy. Thì chiếc xe Xpander Cross này trông nó rất là phong cách và thể thao đúng không quý anh chị? Giá lăn bánh của nó hiện tại bây giờ là đang là 740 triệu và được à, hỗ trợ là bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Ngoài ra thì quý khi quý anh chị mà, mà mua xe từ đại lý bên em thì bên em sẽ hỗ trợ thêm quý anh chị bộ một gói phụ kiện trị giá 15 triệu để tặng quý anh chị, quý anh chị nhé. Thì cụ thể như thế nào thì à, anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 để chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về uh, Ờ, chiếc xe này và các cái uh, chi phí để sử dụng một chiếc xe Xpander Cross này. Và bây giờ là em mời quý anh chị là cùng em ờ, xem cái bảng chi tiết giá lăn bánh và các chương trình khuyến mại uh, sau đây. Ờ, cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi video của em và ờ, hy vọng là video này đã cung cấp đầy đủ thông tin tới quý chị. Xin chào!